Sejok Mephisto trong cái like Kasawarati đây là hai chai nước hoa hai phiên bản khác nhau đây là phiên bản gốc còn đây là phiên bản mới ra mắt Gentilumo và video ngày hôm nay thì mình sẽ review hai cái mùi hương này xem mà nếu như lựa chọn mua thì các bạn nên mua chai nước hoa nào ấn nút like đi để video bắt đầu Nói qua một chút về Mephisto đi Thì em này ra mắt vào năm 2009 thì cái thời điểm nó ra mắt thì nó được so sánh rất là nhiều với chai nước hoa Quýt Silver Mountain Water một trong những cái chai nước hoa có cái DNA rất là đặc biệt của nhà Quýt rất nịnh mũi rất là mát mẻ sử dụng vào mùa hè và người ta hay gọi cái tên là bạch công tử bạch công tử thì ra đời vào năm 1995 nên là cũng không lạ gì khi mà Mephisto cho ra mắt phiên bản này và mùi hương của nó có phần khá là giống so với Quýt Silver Mountain Water và em này thì được nhiều người nhận xét rằng là nó bám tỏa tốt hơn mùi hương cũng ok hơn so với Quýt Silver Mountain Water và đến năm 2018 thì ờ, Gentilumo được ra mắt và đây các bạn có thể nhìn thấy về cái phần ngoại hình ấy thì hai chai nước hoa nó đều nằm trong cái line Casamorati nên là nó có những cái thiết kế trông rất là đẹp đúng như kiểu là một chàng hoàng tử trẻ khoác lên mình những cái bộ kiểu quý tộc của hoàng gia vậy ờ, em này thì có màu xanh rất là mướt mắt đúng không với một cái cua rua nhìn rất là đẹp trông rất là sang em này thì ờ, có vẻ hiện đại hơn với một cái màu xanh nhạt hơn xanh kiểu xanh nước biển nhẹ nhàng ở những cái vùng biển nông thì uh, nó có một cái nơ cái nơ này thì mình trông là cũng kiểu hiện đại hơn nhưng mà nó lại mang tới một cái nét kiểu uh, cảm giác nó nghiêm túc hơn ấy. mình thấy mấy ông nào đeo nơ này nhìn nó cứ kiểu hợp hợp mấy cái buổi đi tiệc cưới ấy. đấy thì cái phần ngoại hình thực sự là cái là cái nhà Casa à, cái line Casamorti của Sezop này làm rất là ok mình rất là thích cái line này có tầm 5 chai mà bày thì để ngủ quá chuẩn luôn bây giờ chúng ta đến phần so sánh về mùi hương khi các bạn xịt hai cái mùi hương này ra đây mình sẽ xịt luôn thực ra mới xịt ra bác các bạn nhận thấy sự khác nhau ngay đây nhá mình sẽ xịt em uh, Mephisto bản gốc này ra cái bòi này xịt cũng rất là thích các bạn chỉ cần xịt một hai lần mới đầu cái ờ, lượng xui nó lên cái thì các bạn xịt rất là phê vòi mạnh cái độ phun xương nó rất là tốt thì các bạn chỉ cần gửi hai chai nước hoa này ở giấy các bạn nhận thấy một cái nốt khá là khác đó chính là cái mùi xi sút cam chanh thì hai chai nước hoa nó làm theo cái chiều hướng khá là khác nhau thứ nhất đó là ở cái phiên bản gốc thì khi các bạn xịt ra các bạn nhận thấy cái nét ngọt của cam khá là nhiều và cái nét chua ở tranh nó không lên quá là rõ là cái nhất cái thứ hai là ở điểm khác nhau ở đây đó chính là về cái si chút của cái phiên bản Lumo thì khi xịt ra nó có nhiều cái nét chanh hơn và mình có cảm giác là nó có thêm cái phần vỏ chanh như là nó có phần xanh và dày mùi hơn so với cái phiên bản gốc đó và sau khoảng tầm uh, ờ, 10 phút khoảng khoảng tầm đấy thì các bạn sẽ nhận thấy nốt hương nó có sự thay đổi đó là ở Mephisto này thì cái nét ngọt của cam nó tồn tại khá là lâu còn ở cái chai phiên bản mới Ventilumo này thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là ở đây nó xuất hiện thêm lavender lavender ở đây thì mình ngửi cảm giác không phải là hoa toàn bộ là hoa mà nó có cái cảm giác cả cái phần thân nữa nên là mùi hương nó không được thoáng cũng như là không được có cái cảm giác nhẹ và bay như là ở ờ, cái phim bản gốc đấy à, mặc dù cái phiên bản gốc này thì về sau nó cũng xuất hiện lavender nhưng mà lavender ở đây chỉ đơn giản là một cái mùi hương nó như kiểu các bạn đứng từ xa và các bạn thấy một làn gió nó thổi vào thì mùi thơm mùi thơm của lavender cùng với cam nó khá là nhẹ nhàng nó rất là dễ chịu còn ở phiên bản này thì mùi nó dày hơn chanh chua hơn citrus làm sáng hơn rõ rệt hơn và lavender thì ở đây nó như kiểu các bạn đang kiểu rúi mũi mà cả một cái bông hoa lavender vậy nó có một cái chút hơi kiểu swappy và lavender ở đây thì khi mà mình xịt ra mình ngửi ấy, nó hơi giống những cái loại gọi là cái cái cái cái loại lọ xịt côn trùng lọ xịt ruồi muỗi mà có lavender với chanh đấy thì đấy là một cái nét của phiên bản mới Gentilumo mà mình không thích sau khoảng tầm 30 phút hai cái mùi hương này lưu trên da mình thì ở em này sẽ xuất hiện một cái nét đó là cái nét creamy cái nét creamy ở đây là cái nét béo béo ngầy ngậy và cái mùi thơm rất là nhẹ của lavender của uh, cái vị ngọt của cam và cái nét này là cái nét rất đặc trưng của Mephisto và của Quicksilver và Mountain Water ở ờ, Quicksilver Mountain Water thì nó không lên lượng hoa nhiều nên là cái nét béo ngậy thì nó có một cái độ gọi là nhẹ hơn mỏng hơn và nó có một cái nét kiểu mình mình mình đánh giá ở Christian Motor Motor thì nó có cái xu hướng kiểu unisex và kiểu cảm giác cả nữ cũng có thể thích chai nước hoa đó còn ở đây thì nó thêm lavender vào và nó có phần kiểu nam tính hơn so với Kiss Silver Mountain Water đó còn ở Gentilumo này thì nó cũng lên được cái nét béo ngậy creamy nhưng cái mùi ở đấy cái mùi nét béo nghệ creamy này nó chỉ thoảng nhẹ ở phía sau nó lên không rõ rệt và cái mùi ở đây mà mình ngửi thấy đó là cái cảm giác nó hơi son phấn nó có cái cảm giác mùi của đặc trưng của những cái bông hoa tím ngoài cái cảm giác hơi kiểu swappy ra nó lên cái nét hơi kiểu phấn son nữa thì cái phiên bản này mình đánh giá là nó đã bị mất một phần nào đó cái DNA đặc trưng của Mephisto nên là với mình thì mình lại không khoái cái phiên bản mới phiên bản nâng cấp này và cuối cùng khi mà mùi hương còn phảng phất nhẹ ở trên da thì cái nét béo ngậy nó vẫn được duy trì ở cái phiên bản gốc còn ở đây thì nó đã chuyển sang một cái tông mùi nó có thiên hướng xạ sạch sẽ tươi mát một chút béo tí thì tị tí tị không ngửi rõ ở phía sau ở phiên bản này hí thì vỡ mồm Ui. vậy thì hai em này độ bám tỏa ra sao như các bạn biết là Kissing và Mountain Water nó lưu ở trên da tầm 4 đến tầm 6 tiếng Da ông nào gọi là nhân phẩm tốt thì được 6 tiếng Còn không thì bền bỉ tầm 4 đến 5 tiếng Mephisto này, phiên bản gốc nó lưu ở trên da mình tầm 5 <laughs> đến 7 tiếng Có nghĩa là tốt hơn khoảng tầm 1 tiếng xê dịch Em phiên bản nâng cấp này vì nó lên cái nốt gương suy chút nhiều cũng như là cái nét của hoa nên là mùi hương nó có xu hướng dày dặn và nó có cảm giác đầm hơn so với cái phiên bản gốc à, em này thì độ bám tỏa nó được cải thiện lên tầm 6 đến 8 tiếng đó à, nhưng mà nhiều ông thì xịt thì có thể được cả ngày thứ hai cũng tùy nhân phẩm mình xịt lên quần áo thì cũng có thể ngửi được cả ngày về kể cả hai mùi hương như nhau khi xịt lên quần áo xịt vào đây chẳng hạn này các bạn tháo áo ra các bạn mặc vào thì các bạn vẫn có thể ngửi thấy còn độ tỏa hương thì em này có một cái độ tỏa hương khá là tốt khoảng tầm hơn nửa cánh tay như vậy là quá là tốt cho một chai nước hoa mùa hè rồi quên mất là em này thì các bạn có thể sử dụng khá là ổn vào những ngày trời dưới 35 độ ở Hà Nội còn Sài Gòn thì pha em này lúc nào cũng được nha đỉnh luôn đây là mùi hương dành cho Sài Gòn À, nói thêm một cái này để cho các bạn biết là nếu như bạn nào mà chưa xem cái video mình review về Mephisto ấy thì cái phong cách của cái mùi hương này đó là như anh chàng gọi là trẻ trung, năng động, kiểu yêu thích thể thao. Các bạn có thể khi mà người hình dung này cái mùi hương này mình hình dung đến hai hình ảnh của người đàn ông. Một là người đàn ông mặc những chiếc áo polo cùng với những chiếc quần kaki trắng đi những đôi giày thể thao đi đánh golf. Đấy, mùi này mà xịt đi đánh golf thề luôn kiểu sang vãi trưởng đúng người có tiền ấy đấy các ông ạ còn ờ, một cái hình ảnh nữa đó là mình sẽ liên tưởng đến việc là mình đi ở những bờ cát ở ngoài biển đó xong rồi mình mặc những cái chiếc quần đũi áo đũi màu trắng phanh tí ngực tóc kiểu bồng bềnh xịt em này trời ơi đúng kiểu lả lời chết luôn có em này thực sự là nếu như các bạn mặc những cái kiểu âu phục nó có cái xu hướng kiểu classic ấy thì nó không hợp em này sẽ có cái xu hướng kiểu basic kiểu đơn giản nhiều hơn còn đối với cái phiên bản này thì mình đánh giá rằng là nó cũng sẽ kém chọn hơn một chút so với cái phong cách của mùi hương này em này thì có thể mặc được kiểu âu phục được đấy âu phục kiểu mùa hè của nâu sơ mi rồi các bạn có thể cùng lắm đóng thêm một chiếc lê chẳng hạn trông nó cũng rất là ổn vậy thì chốt lại ấy, trên cảm nhận cá nhân của mình thì chúng ta nên mua phiên bản nào nếu như thích cái DNA đặc trưng của Kickstarter Mountain Water cái nét uh, cam chanh xí chút cùng với uh, lavender và cái nét rất là creamy béo ngậy mùi hương rất là tươi sáng rất là uh, trẻ trung năng động thì Mephisto là cái lựa chọn đấy bạn chỉ có một cái điều giết chết Chanoa này đó là bản quá kém mình nghĩ là tầm 8 tiếng thì phải nói là đây là một nước hoa quá là đỉnh tầm giá sẵn sàng mình mua ngay em này thì cũng giống như kiểu B2122 vậy trên da mình nó loanh quanh xịt tầm 6 tiếng tầm 6 tiếng thôi là không còn mùi nữa rồi đó uh, ờ, thích DNA đặc trưng của quy máu Mountain motor của Mephisto thì mua chai nước hoa này còn đối với em này cá nhân mình thì mình không thích và mình không khoái lắm tại vì nó không giữ được cái DNA đặc trưng mà mình vừa nói của Mephisto hay là của Kiss Silver Water mà nó có cái xu hướng ngả hoa nhiều và nếu như ngả hoa mà dành cho mùa hè thì mình sẽ có nhiều lựa chọn hơn với mình đây là một cái phiên bản làm có vẻ như kiểu là bạn lấy chỉ tiêu như kiểu là cưỡi ngựa xem hoa nó không có chiều sâu cũng như là nó rất là hời hợt nhưng mà nếu như các bạn chưa biết đến Christmas Mountain Water bạn cũng không biết đến cái DNA đặc trưng cái nét creamy béo ngậy sáng đấy thì đây vẫn là một cái mùi hương mà các bạn có thể tham khảo nếu như các bạn nhiều tiền còn nếu như mà khoảng tầm không có quá nhiều tiền mà cố gắng mua những hoa này thì chắc chắn các bạn sẽ thất vọng về cái mùi hương này và là mình thì chắc chắn mình sẽ chọn bản gốc đẹp hơn mà màu ngoài nhìn thôi đã thấy có chiều sâu rồi thêm cái tua du ở đây nhìn rất là sang em này trông thế nào ấy và đó là cảm nhận của mình về hai phiên bản